Kính thưa quý vị và các bạn, theo thực tế giải quyết các vụ án dân sự thì tranh chấp đất đai giữa những người trong gia tộc với nhau chiếm tỷ lệ rất lớn bởi vì giá đất hiện nay tăng lên rất nhiều so với trước đây. Cũng chính từ đây tình cảm anh chị em trong gia đình mất đi và giá trị đạo đức cũng chẳng còn khi mà họ không từ bỏ thủ đoạn nào để giành quyền lợi về phía mình. Và tiểu phẩm Đất thờ gia tộc mà quý vị theo dõi ngay sau đây sẽ phản ánh phần nào của thực trạng này. mưa gió nữa nó làm nó sổ mùa đau chết luôn ai bây giờ vậy nè gì nữa cái à, lâu lắm rồi mình mới đi ra ngoài mình à, đốt nhang cho ông bà nhưng mà bây giờ vậy nè giờ tôi hỏi à, sáu nè cái miếng đất à, đó đó là miếng đất à, từ đường của ông bà để lại bây giờ tính sao đây tính sao giờ thiền bảy nó nói rồi bây giờ thì để nó ở đó nó giữ rồi nó lo luôn chứ tính sao giờ trời đất ơi nói sao vậy mà được cái miếng đất đó đó là nó thuộc quyền của nhiều người mà để cho nó giữ làm sao thì biết rồi nhưng mà bây giờ hồi đó vậy nó ở đó phải không rồi bây giờ nó lo nó đóng thuế má nè rồi nó cúng nó thờ cúng ông bà mình thì bây giờ cho nó canh tác luôn chứ giờ sao biết người ta nói á để lâu cứ trâu quá bùn nó ở ở xong xuôi rồi mai mốt á là coi chừng cái thành của nó đó, đó liệu á vậy chứ bây giờ chị tính sao giờ cho cho tôi muốn cử ai ra giữ bây giờ thì bây giờ lửa người rồi mình nói nhờ đó mà, mà cho họ giữ lửa gì thì nó đó nó với, chứ còn gì ai nữa nó là một tôi cũng sợ nó quá rồi sao biết không mà còn á chưa kể con vợ của nó rằng nó một còn con vợ nó tới 10 lần mai mốt đi rồi biết ha thành của nó luôn đó trời ơi chị ơi chị lo xa quá rồi chị ơi nhưng mà em nói chị nghe đất là đất của gia tộc mình không có dám bán đâu trời đất ơi trời đất ơi à, dò sông dò bể thì dễ dò nào ai lấy thước mà lo lòng người làm sao mà biết được cái chuyện đó mà lo nói trước chứ bây giờ chị ý chị muốn sao giờ thì tôi nói bây giờ á cũng phải uh, họp gia tộc lại thấy không rồi á cử người nào ra chứ còn để như vậy không có được mai mốt ăn sao nói sao với người lớn ồ nhưng mà chị yên trí đi nhưng mà nếu nó có bán nó cũng phải chia cho mình thôi trời đã ơi nói sao vậy mà cứ nói không biết nữa tôi nói á đã thông báo trước rồi cái chuyện đó không có được nha nè mai mốt á nó đem hũ cốt của ông bà mình đi vô trong chùa nó để đó rồi xong nó bán vậy thôi ôi trời ơi